Em à, Tony Tiến xin chào quý anh chị các bạn nhé Cận cảnh à, quay à, bắt mật ong ạ Đây bắt mật ong nha, chú em sẽ quay cảnh ảnh bắt nhé Mật ong mật đã em đã bỏ vào thùng đây, cả con tướng rồi ạ Xin mời quý anh chị cùng xem và ủng hộ kênh của Tony Tiến nha. Đây còn cảnh em sẽ đưa vào quý anh chị vào trong thùng đây Đây những cái cái dọ này là đang để con ong Ê, tướng trong này Các bạn nhé Đấy sắt đấy Nồng sắt đó. Công cái ghế đó nữa để cho yên ổn đó nó vào đấy còn một số quân đó hả còn một số quân đó anh làm về không à thế à thế định hết quân rồi sợ đi làm về thì cũng kịp đấy nhá. nó ra rồi đây là quang cảnh à, bắt à, mật ong các bạn này ong mật nhá. toàn bộ đây thì em à, bỏ tướng vào trong đây rồi còn mật thì tí em sẽ review một cái vắt mật nhá nhìn nó trong nó nhìn rõ đấy anh Trường do, do mặt trời đi nắng quá nhé mình quay lên video này nhìn nó rõ đây con cảnh em sẽ bỏ vào trong này các bạn những cái hai cầu nhé hai cầu bỏ bánh này bánh tự nhiên các bạn nhé bánh của nó tự đẻ ra đây bọn em à, buộc vào nhé em gài vào con hỏa ốc đây là bọn em sẽ à, thuần hóa nó đi về mình nuôi nhé tức là à, dạng này là dạng tự nhiên mà đang ờ, bắt cảnh ở đống ờ, đống rác em đang nói đống rác là đống ván ép đấy ạ chân ngay để đấy là toàn bộ ống ván ép đấy các bạn nhé nó ong ở đó em đã bới từ đầu đấy cái video này em sẽ quay được video ờ, tiếp theo ạ đó đang để một chỗ cầu đang để để ngoài các bạn thấy chưa mật ong đang để chỗ trắng trắng em đang để ngoài em đang quay đó còn đây thì anh đang chỉnh lại con chúa nhé đây anh đang chỉnh con chúa các bạn này con chúa đang để trong á, review cho quý anh chị xem này. cảnh luôn nhá ngồi thoải mái cũng như của việc anh làm thì em chỉ để sát thôi rồi em sẽ quay hướng này thì cái mũ của anh sợ hướng nên em quay hướng này mấy cái hương nó để đâu rồi không sợ cháy em cầm hai cái rồi còn mấy cái mấy cái đốt sao không gắn vào sáp được à ừ. Đấy chưa không bỏ sáp được để còn con còn, còn muỗi chúa không còn muỗi chúa thử xem nó à còn mấy con con nữa còn gà. đây hai con một con to một con nhỏ các bạn nhé con to là chúa nhé con to là con chúa đó hai con một con to là con chúa chứ con to bao giờ nó to hơn cái đít nó đen hơn các bạn nhé con chúa còn ông thợ bao giờ nó nhỏ con tướng nó gần gấp rưỡi các bạn nhé đó cái sắt đây là để đang để con tướng này cái sắt đây để đốt tướng để yên để khỏi bay đi để để giữ cho ổn định quân ờ, bọn em sẽ bỏ ra các bạn nhé máy trường đây cũng được mà không không zoom được đáng nó zoom được tốt máy của em này zoom nó hết pin chế độ zoom nó hết pin là đỡ khó đấy là toàn cảnh video em quay đấy ạ hôm nay em sẽ quay được ờ, tầm 6 ờ, bảy cái video ong bắt ong mật các bạn nhé tí nữa vào em sẽ quay một cái vắt mật ạ tân cầm chậu luôn à? ừ. này mình cầm để luôn hay sao ừ. đưa đưa vô lộ đình nó đưa vô đó đưa vô trong thì làm gì phải vô, vô trong thùng rồi đó vô thùng thì thôi không còn mấy đâu còn mấy con non thôi chứ không có mấy con non con non thôi hai à, con con nữa thì bới thử để đâu à, còn số quân đang nằm thuộc ăn đâu nữa chưa để tôi ăn nữa trước đi buổi trưa có mua mà ăn nữa. Là chưa nắng này nó bể vô trong được cái hàng ừ. thì bỏ đây tôi vài bạn không đưa cái tấn đó nữa mình đưa chân đi bóp đi nắm được bỏ vào cũng được nữa thì bác cứ bỏ vào nên bỏ cầu ngăn cầu hai bên để cho ong nó ra vào các bạn nhé rồi, à, vâng, đưa bốt đậy à, nắp rồi này các bạn con cảnh đi vào các bạn nhé Các bước đổ đi rồi thành quả đã xong các bạn nhé mật ở đấy rồi bác cầm mật em cầm chân cho anh trường ôm cái thùng nữa rồi em cầm cái đấy cho được rồi để em cầm cho không sợ để em cầm cái này để đấy à ờ, cầm bộ bộ nhé. Trong có chưa? Trong có không? Em cầm cho. Đi đi, trong có không? Rồi em cầm được, em gấp vào em cầm được. Đây còn cảnh anh em à, thắng lợi à, đi vào các bạn nhá Anh em đi vào trong nhà đây, em sẽ đi vào trong nhà tiếp tục à, review quan cảnh bắt ong tự nhiên ở ngoài đi vào. Nên rất mong quý anh chị ủng hộ nhá cảnh nông dân dân dã của miền Trung các bạn ơi thắng lợi đã về được ờ, khoảng tầm ờ, chay mật một số một ổ ong ổ ong này đi mua ngoài thị trường khoảng tầm triệu hai các bạn nhé đó như quý anh chị đã thấy thì đang đi vào trong nhà đây em sẽ review cho quý anh chị tận cảnh luôn vào trong luôn ạ thắng lợi ờ, ba anh em đi bắt trong vòng một tiếng thì nó ở dưới đây dưới đất thì êm thôi các bạn nhé nó ở trên mới khó chứ ở dưới đất thì bới chỉ có bới rác ra chút là được để đó cần để chân vào đâu hả có chân chưa đây chân đây chân đây chân đây để bỏ chân luôn nữa vào bỏ chân luôn đây chân đây anh chưa này đó quang cảnh à, bọn em đã để chuẩn bị để ổ ong ở đây ông nên băng ba ngày bưng người để đây nhé các bạn nhé băng chêm lại cái chân này. chỗ chân cho ổn định xong là chút nó vào em sẽ review ờ, cho quý anh chị vắt mặt nhé chút chút là quay hay là vắt luôn anh chưa không quay được không có cầu nữa mà quay không lấy tay vắt cận cảnh vắt mặt cho quý anh chị xem ạ à. Rồi anh đã để tạm lên được rồi này. Để cho ong nó ổn định các bạn nhé Nó định hướng nữa các bạn ạ Cửa trong à Cửa Em sẽ vào đây xem nào Chính chị đây cửa đây đang ổn định Cửa đâu à, cửa bên kia Cửa ngoài Đây em đã vào đây mát một chút thì quý chị đã xem này Hơi rung thì quý chị thông cảm nhé Quay ong thì không thể là quay như cái máy khác rồi đó Để chút nữa chút nữa tí nữa Để nhìn cho ngắm nghía cái nhé ở cận cảnh này các bạn nhé ong quần đã ổn định nhưng quân chị đây hai bánh đây hai cầu là hai bánh nhé bánh hơi nhỏ thôi không phải như là cầu ờ, chúng ta làm ấy đâu cái này tự nhiên ạ những con trắng này con non trắng này chuẩn bị nở đấy đây mình để yên để sản xuất cho con nó phát triển cái đàn nó mạnh các bạn nhé còn ờ, chúa đang để đấy thì chiều tối anh mới bỏ chúa ra thì cho ong nó ổn định cố định như các bạn nhé rồi anh đẩy đi được đó anh đẩy thì đẩy đi rồi anh đẩy ổ ong rồi thì em sẽ đi quay vùng quanh nha cành của ong này đi vào trong đây là ong nó ờ, đi cửa ra vào đây mình nó đậy nắp trên nắp đây nó không thể đi vào được các bạn nhé bốn hướng này em thấy bốn hướng này đây cái ong nó đi vào đây thì nằm hơi nhỏ này hả nằm ngang rộng nhưng cả ong nhỏ phải bò xuống đây cái nỗ ong bị tách hai hai đàn bị hai mù chúa hai mù chúa à bị à. tách hai đàn bao nhiêu ít quân nếu bắt trước là ngon rồi ừ. bắt trước khoảng tuần hay mấy ngày là ngon rồi có thể mật thì mình không nói đến mật nhưng chủ yếu đến quân các bạn ạ cái mật một phần đấy nhá cái ổ này là thường thường giờ là bán khoảng tầm một triệu đến triệu hai các bạn nhé quân ít này khoảng tầm cho triệu một triệu hai các bạn nhé chứ không phải là đơn giản đâu ạ giá trị đủ cả đồng tiền đấy nên cái ổ ong rất quan trọng các bạn ạ đó như đã thấy thì đã yên ổn rồi em sẽ đi vào trong đây để để, để vào xem à, vắt mật các bạn nhé chú ở trong là con cảnh à, vắt à, em đã vắt bằng tay mật tự nhiên các bạn nhé rồi cuối video em Gia Tiến cũng à, xin phép dừng ở đây nhé. Xin quý anh chị à, hãy tặng Tony Tiến một like ạ. Vì à, quay vừa mặt ong vất vả vừa nắng vừa bị sọ bị chích nhé. Bị đốt là chuyện bình thường nhé. Và anh chị anh chị hãy tặng một like và tặng cho em và bấm vào nút chuông đăng ký kênh để người đầu tiên nhận được video nhé. Vì quay vất vả quá thì tặng hãy bấm vào nút đăng ký kênh theo dõi kênh của Toàn Lê Tiến nhé. Em Toàn Lê Tiến sẽ phục vụ quý anh chị video đều mỗi ngày nhé. Rồi cuối video em xin dừng ở đây ạ. Em xin chào nhé là con cảnh anh em đang ở dưới ổ ong bắt về thu nhập về đây anh em đi cũng à, vất vả phải khắc phục các bạn nhé đấy con cảnh đang để ổn định đây ong nó chưa ra tí nó ra đường đây nè cái đường này à, đi ra vào của ong ấy nhé quý anh chị à, xem và ủng hộ em nhé rồi em xin tạm dừng